Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nơi dùng bộ phim Chu Tiên. Trong tập trước, hai người Tiểu Phạm và Hòa Thượng Thạch Đầu đã xung phong đi tiêu diệt Tam Vĩ Yêu Hồ. Đến xào huyệt, nơi đây bị bao phủ bởi một lớp sương mù quá dày đặc, không thể quan sát được quá xa. Vừa mới lơ là một chút, sau khi quay đầu lại thì đã không thấy Thạch Đầu ở đâu nữa. Trương Tiểu Phạm vội chạy đi tìm kiếm vậy nhưng vẫn không thấy người ở đâu. Cậu vẫn sức định đẩy lùi sương mù vậy nhưng không được. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai Trương Tiểu Phàm, từng là yêu hồ nên cậu lập tức quay lại phản công, ai ngờ người đó lại là Thạch Đầu. Vì bị đánh úp bất ngờ nên Thạch Đầu chẳng kịp phản công, thân thể bị đánh bay ra xa Hắn cho biết bà nãy rời đi là vì phát hiện trong sương mù có yêu thú nên chạy đi xử lý. Chẳng biết là hắn ta đang khoe hay là thật nữa, vậy nhưng mà cánh rừng này cũng quá cổ quái, cần phải cẩn thận hơn. Cậu nhặt pháp bảo của gã lên hỏi thăm, trong khí độ của nó vô cùng trang nghiêm, uy lực bất phàm, Hắn ta nghe vậy liền thoải mái tiết lộ, sư phụ lão nhân gia từng nói với hắn. Kim cương môn truy căn tổ nguyên có mất phần liên quan tới môn phái tu chân. Phật môn chính tông thiên âm tử, pháp bảo của hắn tên là phá sát, chiêu lợi hại nhất là hút tinh hoa thổ mộc, diệt ma sát lực. Nói rồi, hắn liền muốn biểu diễn một phen. Hắn bộc phát thực lực rồi giáng xuống dưới đất, và nhưng sau hai lần biểu diễn vẫn không thể đẩy lùi được sương mù trước mặt, hắn ta gãi đầu ngại ngùng. Đột nhiên một tiếng hát vang lên, giọng hát nhẹ nhàng, hai người nhanh chóng tìm tới nơi phát ra âm thanh. Ở dưới một gốc cây có một nữ tử hồ ly đang ngầm nga bài hát, dường như nàng ta đang có tâm sự. Bên cạnh nàng là một cái giếng cổ đã 3.000 năm. Vào đêm trăng tròn, quan sát với tâm trí thành thì tất cả toại nguyện. Nhưng nàng đã nhìn ba lần rồi, vì sao bệnh của người trong lòng nàng vẫn không chuyển biến tốt? Thách đầu lên tiếng cắt ngang không khí, có phải nàng chính là Tàm Vĩ Yêu Hồ? Nàng ta nghe về cũng ngạc nhiên hỏi thăm ngược lại, có phải hai người tới đây để giết mình hay không? thách đầu không đáp lời mà trực tiếp sử dụng hành động để chứng minh lời nàng ta nói là đúng. Hắn cầm theo quyền trượng lao lên, thân hình nàng ta lập tức khóa thành mấy cánh hoa biến mất, sau đó xuất hiện ngay bên cạnh Tiểu Phàm hỏi thăm cậu nghe được ý gì trong lời bài hát. Trương Tiểu Phàm nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi rút vũ khí tấn công và nhưng ai ngờ đụng độ phải thạch đầu. Vài lần bị chèn ép, vậy nhưng Tam Vĩ yêu hồ vẫn tư thái thản nhiên hỏi thăm nguyên do, cho rằng hai người dồn ép không tha như vậy rốt cuộc là vì sao. Thạch đầu lập tức đáp lời, yêu nghiệt gây hại nhân gian, Quấy cho tiêu trì chấn lòng người bằng hoàng còn không đáng chết, chẳng lẽ lại đang sống? Vừa nói bọn họ vừa động thủ, Tam vị yêu hồ nghe vậy liền bất ngờ, thì sao hai người không phải vì đại ca nàng niềm mới tới đây. Tuy chưa biết hàm ý là gì, vậy nhưng sau khi biết sự thật thì nàng ta lại động sát tâm. Nàng ta chủ động tấn công cầm chân thạch đầu, sau đó tiến lại gần tiểu phàm nói chuyện. Nàng nghĩ chắc chắn cậu không nỡ quá khứ. Lại lo lắng người tương lai, tình cảm sâu hơn cả nàng. Trong lòng cũng có người con gái nhớ nhung sau, nếu vậy thì đến giếng thử nhìn đi. Trương Tiểu Phàm không biết nên tin hay là không tin nữa, trong khi đó Thạch đầu thì không tin rồi, hắn cầm theo vũ khí truy đuổi Tam Vĩ yêu hồ. Trương Tiểu Phàm giống như bị mê hoặc, thân thể chậm rãi tiến lại cái giếng mặc kệ thạch đầu khuyên ngăn. Trong mấy chốc đã tới trước giếng, cậu không chần chừ nữa mà nhìn xuống dưới, khuôn mặt lập tức kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc này không kéo dài được quá lâu thì đã bị lời nói của Bích Sao cắt ngang. Nàng ta khuyên cậu không thể nhìn. Ngay sau đó Thạch đầu cũng thể hiện ra bản lĩnh của hắn. Hắn cắm mạnh vũ khí xuống đất, bảo phát ra lực lượng phá hủy ma thuật trước mắt và đẩy lùi tàm vĩ yêu hồ về sau. Nàng ta cũng thừa nhận công pháp của tên này thực sự lợi hại. Bích Sao cũng bị đẩy lùi, nhìn thấy nàng ta thạch đầu tưởng là đến trợ giúp tàm vĩ yêu hồ nên nhanh chóng lao tới công kích. Cũng may là có Trương Tiểu Phàm chạy ra can ngăn. Vậy nhưng vì đã lỡ đà nên thạch đầu liền trượt chân ngã xuống đất, cây trượng trên tay rơi thẳng xuống mặt. Tàm vị yêu hồ chủ động tiến lại gần Tiểu Phàm hỏi thầm, nàng rất muốn biết cậu đã nhìn thấy điều gì ở trong giếng. Tiểu Phàm lấy ra vũ khí phòng thủ, bản thân nhìn thấy gì thì liên quan gì đến nàng ta cơ chứ. Nàng ta tiếp tục nói thêm vài câu khuyên ngăn vậy nhưng còn chưa kịp nói xong thì đã bị chúng chưa bay đi. Thì ra người vừa ra tay tấn công là Lý Tuân và Yến Hồng của phần hưởng cốc. Sự xuất hiện của bọn họ làm cho Thạch Đầu vô cùng vui mừng. Bây giờ thế cục chính là năm đánh một, để xem nàng ta sẽ ứng phó như thế nào. Dứt lời liền lao lên, Tam Vĩ Yêu Hồ cũng lập tức phân thân biến mất. Lý Tuân cho biết hồi yêu này có liên quan tới một món bảo vật bị mất của phần hưởng cốc, cho nên hai người muốn tự tay bắt lấy nàng ta, mọi người chỉ cần ở đây đợi tin tốt mà thôi. Nói rồi hai người cũng động thủ, ba người tiểu phàm cũng đuổi theo. Thì sao mối ân oán giữa phần hưởng cốc và tam vị yêu hồ là thượng quan lão quỷ của phần hưởng cốc đã đánh trọng thương đại ca của nàng, cho nên nàng ta lập tức tỏ rõ sát ý báo thù. Còn lý do ca ca của nàng bị đánh có lẽ là ăn trộm thần khí phần hưởng cốc huyền hoàng. Hai bên động thủ một hồi, sau đó Tam Vĩ yêu hồi chủ động lao vào hàng đồng. Lý Tuân và Yến Hồng cũng lập tức đuổi theo, vậy nhưng vừa mới vào bên trong hàng đồng, thì Tam Vĩ yêu hồ đã chờ sẵn, bộ dạng còn vui mừng vì đã dụ được hai người tiến vào đây. Nàng khẳng định chắc nịch, hắc thạch động này chính là nơi chôn thây của mấy người. Trong lúc cả hai còn đang thắc mắc lời nói của Tam Vĩ yêu hồ có hàm ý gì thì mặt đất đã rung động, ngay sau đó là một con rồng lửa ngoi lên từ phía sau nàng ta rồi trận chiến lại tiếp tục. Ở bên ngoài, đám người Trương Tiểu Phàm cũng đuổi tới trước hàng đồng. Vì không biết bên dưới có nguy hiểm gì nên chưa ai dám xuống. Nhìn thấy Bích sau ở phía sau, cậu thắc mắc sao nàng cứ bám theo như vậy. Chuyện chủ yêu vốn không liên quan tới nàng. Bích Giao không muốn thua thiệt nên nhanh chóng phản bác. Ai bảo nàng đi theo, mình thích thì mình tiến vào, nàng chủ yêu của nàng, đâu cần đi cùng với cậu. Nói rồi, Bích Giao cũng chủ động xung phong lao xuống dưới hàng đồng. Hai người không còn cách nào khác là lao xuống theo. Trong hang động là trận chiến kịch liệt, mặc dù lấy hai đánh một vậy nhưng Tam Vĩ yêu hồ vẫn chiếm được ưu thế. Nàng ta nhanh chóng bón hành cho hai người rơi xuống dưới. được Đa lao lên, nàng ta lập tức bồi thêm một chiều định kết liễu hai người. Vậy nhưng đám người thạch đầu kịp thời xuất hiện giải cứu. Sau đó cả ba cùng nhau tấn công hội đồng, hai bên giằng co kịch liệt, Trương tiêu Phàm chủ động lao lên cản địch, thành công cầm chân được nàng ta một lúc. Hành động này càng làm cho nàng ta tức giận. Hôm nay nhất định lấy mạng đám người này, như vậy cũng không tính là giết nhầm kẻ vô tội dứt lời, cả đám lại tiếp tục một màn răng co. Lý Tuân nhận ra rồng dưới đáy chui ra ngoài. Cho nên bảo vật huyền hỏa giám nhất định là ở phía dưới, bọn họ muốn đám người tiểu phàm cầm trần tam vĩ yêu hồ, còn mình thì đi xuống dưới. Biết được ý đồ đó, tam vĩ yêu hồ lập tức ngăn cản và như không được, sau đó lại bị ba người hợp lực dồn ép. Trong lúc đang chiến đấu căng thẳng thì đột nhiên xuất hiện mấy cái xúc tu của một con sâu. Nó thình lình xuất hiện phía đằng sau bích sau. Trương Tiểu Phàm phát hiện nàng ta gặp nguy hiểm nên nhanh chóng tiến lại giải cứu và lộn với mấy cái xúc tu một hồi, liền bị nó quân lấy rồi kéo vào bên trong hàng ổ của nó. Khi tỉnh lại thì đã thấy thân thể bị treo ngược, còn yêu thú chậm rãi kéo cậu tiến lại gần miệng. đúng lúc sắp trở thành món thịt tươi sống cho quái vật, thì Trương Tiểu Phàm bộc phát thực lực thoát khỏi khống chế. Sau đó rằng có một lúc, cả hai cùng nhau rơi xuống dòng dung nham nóng bỏng. Vậy Nhung, nam chính kịp thời ngừng tụ ra một tầng kết giới bảo hộ nên giữ được cái mạng nhỏ. Còn con yêu thú thì trực tiếp rơi xuống hòa vào dòng dung nham, sau khi đã thành công thoát khốn, Trương Tiêu Phàm lập tức đụng đổ phải một kẻ khác, màu rằng hắn ta có vẻ yếu ớt. Hắn chậm rãi ngồi dậy hỏi thăm cậu rốt cuộc đến nơi này làm gì. Nhìn bộ dạng của kẻ trước mặt, cậu nhận ra hắn ta chính là Lục Vĩ Ma Hồ. Hắn khẳng định rằng không sai, chẳng lẽ cậu chính là người tới giết hắn sao? Đúng thật là chi khí. Nói tới đây thì tập phim đã hết rồi, hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!